Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Giữa lúc đại dịch Covid-19 đang căng thẳng với hàng chục nghìn ca nhiễm mỗi ngày, nhiều công trình giao thông trọng điểm tại Hà Nội xuất hiện nhiều ca F0. Mặc dù vậy, việc thi công vẫn được giữ nhịp để đảm bảo tiến độ. Trong đó có dự án thi công cầu Vĩnh Tuy 2. Đây là một trong những dự án trọng điểm của thành phố, có vai trò hết sức quan trọng trong việc kết nối phía Bắc và Đông Bắc với thủ đô. Trong video ngày hôm nay,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 để tăng tốc thi công các hạng mục như móng thân trụ dưới lòng sông, đường dẫn lên cầu, đảm bảo hoàn thành công trình theo dự kiến là vào quý 2 năm 2023. Dự án này sau khi hoàn thành sẽ góp phần tăng cường lưu thông hai bên bờ sông Hồng, đáp ứng nhu cầu vận tải đang tăng cao giữa trung tâm thành phố với khu vực phía Bắc và Đông Bắc, từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông thủ đô. Dự án cầu Vĩnh Tuy 2 được xây dựng song song với cầu Vĩnh Tuy 1, trên công trường kéo dài gần chục km. 500 cán bộ, công nhân được huy động thi công các hạng mục vẫn hối hả làm việc ngày đêm. Đoạn qua nút giao đường Cổ Linh Long Biên, các công nhân đang tập trung nhân lực, máy khoan cỡ lớn, khoan nhồi các cọc bê tông, đúc các mố đỗ cầu trên sông để chờ bắc nhịp. Ở khu vực dưới lòng sông, các công nhân đang thi công hạng mục bệ thần trụ và trụ dưới sông để kịp hoàn thành trong tháng 4 năm 2022. Hiện trên công trường đang triển khai 5 gói thầu chính với 8 đơn vị thi công. Để phục vụ thi công cầu Vĩnh Tuy 2, Hà Nội sẽ tháo rỡ hai nhịp cầu tạm được xây dựng trong giai đoạn 1 của dự án. Hai nhịp cầu được tháo rỡ dài khoảng 60 m, hướng Hai Bà Trưng Long Biên, nối qua các trụ H17A, H17B và H18 Khu vực này có một nửa lưu thông và một nửa còn lại đặt trạm quản lý cầu. Theo đại diện nhà thầu, thì dự kiến trụ cầu H17B được tháo bỏ hoàn toàn. Trong khi đó, trụ H18 sẽ được phá rỡ phần xà mũ bên trên và giữ nguyên kết cấu trụ bên dưới để tiếp tục thi công. Để phục vụ tháo rỡ và thi công hạng mục này, Sở Giao thông Hà Nội đã có văn bản yêu cầu rào chắn khoảng 129 m mặt cầu phía quận Hai Bà Trưng, đồng thời điều chỉnh giải phân cách giữa cầu cho phù hợp. Nhánh kết nối từ đường Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy cũng được đóng hoàn toàn trong thời gian thi công dự án. Sở Giao thông Hà Nội cũng đã phân luồng các xe tải, ô tô khách đi theo hướng đường Nguyễn Khoái, Bạch Đằng và lên cầu Thanh Trì trong thời gian thi công. Đồng thời, một con đường tạm phía dưới gầm cầu cũng sẽ được xây dựng để thay thế cho đường Bạch Đằng đoạn qua dự án. Xe máy và ô tô được phân luồng đi về phía đường Minh Khai và quay đầu trước cổng khu đô thị Tham City trước khi lên cầu sang Long Biên. Sẽ có khoảng 18 nhịp dầm nối qua ba trụ cầu bị tháo rỡ, chiều dài mỗi nhịp là khoảng 30 mét công trường cầu Vĩnh Tuy 2 được đẩy nhanh tiến độ khi thi công 3 ca liên tục. Các nhà thầu đã hoàn thiện khoảng 45% tổng khối lượng thi công. Theo báo cáo mới nhất của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, dự kiến cầu Vĩnh Tuy 2 hoàn thành toàn bộ vào tháng 6 năm 2023, khớp nối đồng bộ với dự án đường vành đai 2 trên cao, đang được thi công kéo dài đến ngã tư sở. Ngày 9 tháng 1 năm 2021, Hà Nội đã khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tùy, giai đoạn 2. Dự án tại quận Long Biên, quận Hai Bà Trưng. Thời gian xây dựng dự kiến trong năm 2021 đến năm 2023. Tổng mức đầu tư là 2.538 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng là 2.035 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Đây là công trình giao thông cầu đường bộ cấp 1, được xây dựng về phía hạ lưu song song cầu giai đoạn 1. Tim cầu giai đoạn 2 nằm song song, cách tim cầu giai đoạn 1 về phía hạ lưu sông Hồng là 21,25m, với hình dáng tương tự như cầu giai đoạn 1. Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, với tải trọng thiết kế là HN93, theo tiêu chuẩn Việt Nam 11823 2017. Tần suất lũ thiết kế là P bằng 1% cấp động đất là khoảng cấp 8. Tổng chiều dài cầu và đường dẫn là khoảng 3.473 m. Điểm đầu từ km 0 cộng 840 giao với đường Nguyễn Khoái và đường Minh Khai. Điểm cuối tại km 4 cộng 312,62 giao với đường Long Biên, Thạch Bàn, đường Cổ Linh. Mặt cắt ngang cầu là rộng khoảng 19,25 m, 4 làn xe, chiều cao tĩnh không là 11 m, khẩu độ thông thuyền là trên 85 mét. Như trên hình chúng ta đã thấy, sau hơn một năm thi công, dự án cầu đang dần thành hình. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, cầu Vĩnh Tuy sẽ là cầu có chiều rộng mặt cắt ngang lớn nhất Hà Nội với 8 làn xe ô tô, khoảng 40 mét, đảm bảo năng lực thông hành cho đường vành đai 2 hoàn thiện cả đường dưới thấp và đường trên cao. dự án đầu tư xây dựng cầu Vị Tuy giai đoạn 2 nhằm hoàn thiện đường bộ vành đai 2 của thành phố, tăng cường khả năng lưu thông giữa hai bên bờ sông Hồng, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng nhanh giữa trung tâm thủ đô với khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố.